Cô mời các con cùng vào bài tập số 3. Nội dung của bài tập số 3 như sau. Tìm hai số có hiệu bằng 129 và nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai cộng với tổng của chúng thì được 2010. Các con nghe lại này, bài toán cho biết này. Tìm hai số có hiệu bằng 129. Nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng với tổng của chúng thì được kết quả là 2010. Và bây giờ thì chúng mình cùng nhau phân tích bài toán. Bài toán cho biết đầu tiên là hiệu của hai số. Như vậy số thứ nhất hơn số thứ hai là 129. Đây chính là hiệu của hai số. Bài toán cho biết hiệu rồi, nhưng tổng thì vẫn còn ẩn. Vì sao cô lại nói là tổng ẩn? Bởi vì tổng này 2010 không phải là tổng của hai số mà tổng của số thứ nhất cộng số thứ hai rồi cộng với tổng của hai số. Như vậy ta sẽ có lấy số thứ nhất cộng số thứ hai rồi cộng hai số một lần nữa, tổng của hai số một lần nữa. Khi đó chúng ta được là 2010. Vậy các con thấy 2010 này chính là hai lần tổng của hai số có đúng không nào? 2010 này gồm hai số thứ nhất và hai số thứ hai, tức là hai lần tổng của hai số. Vậy thì ta có dễ dàng tìm được tổng của hai số là bao nhiêu không? 2010 chính là hai lần tổng, đây là một lần tổng, đây là lần tổng thứ hai, hai lần tổng. Như vậy, ta sẽ tìm một lần tổng bằng cách như sau. Bài giải